Honda đang làm cho CRV thế hệ tiếp theo, có ngoại hình cứng cáp và hầm hố hơn, thay thế cho những đường nét mượt mà từ mẫu xe hiện tại. Thay đổi rõ nhất đối với CRV mới là phần đầu xe được thiết kế hoàn toàn mới. Khi nhìn từ phía trước, mà ca lăng có hình dáng ra một hình thang rộng lớn, đèn pha mới hẹp hơn theo xu hướng hiện đại. Phần capo và cản trước được nhấn mạnh bởi các đường dập nổi gân cuốc làm cho phần đầu xe thật khỏe khoắn và cá tính. Hai bên sườn xe có kiểu dáng đơn giản hơn, gợi cho chúng ta nhớ đến Passport và Pilot phiên bản mới. Kính tam giác giữa trụ C và D có đường gấp khúc hướng lên ở cạnh dưới. Đây là yếu tố thiết kế phổ biến cho các mẫu crossover của Honda.